lên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người và yêu thương chót trao nhau trọn đời để rồi làm sao quên biến tên người quen không y trời giá lạnh một mình lãng tháng trên hè phố văn tôi đi tìm ai mà tâm tư triệu nặng tôi đi tìm ai mà mình tôi đi tìm em người đã bán cho tôi một mối tuyệt tình còn nhớ chắc em đêm nào gặp gỡ tôi dìu bước em về trời cùng được người trẻ chúng mưa hoa đi